Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Có thể thấy trên các khán đài, những hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Và sau đây sẽ là quốc ca của đội tiếp theo. Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.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 Để biết kết quả các trận đấu, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508 có kết quả là tin nhắn về. Không được. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng.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 Cú đá ngay! Không vào! Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Đây là một pha lên bóng từ đối sắc, một pha phơ và trung dọc.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 áp sát văn hậu một quả ném biên bóng lên chân của công phượng che bóng khá khôn khéo rất nguy hiểm không được bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng phòng thủ rất tốt phạm lỗi trong tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng và nhận một chiếc thẻ vàng sinh rất một tình huống phạm lỗi nữa pha xử lý tốt dứt điểm tuyệt vời và ghi bàn săn bằng tỷ số sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của họ thắng được ghi họ đã thành công trong việc săn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 Rất tốt. Đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Cũng một bóng rất mạnh. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. tình huống bóng lót quá tốt mở cánh rất thoáng các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt đi bóng rất sung anh đọc tình huống quá hay đường truyền về cho thủ môn đường truyền đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý bóng lên chân của công phượng trọng tài đã thổi còi kết thúc nhiệm vụ thứ nhất và phái đội sẽ đổi sân để thi đấu hiệp phụ thứ hai.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 cơ hội dứt điểm phút của hai hiệp phụ cuối cùng thì cũng đã hết và cả hai đội sẽ phải đến với những loạt sút luân lưu đầy may rủi lúc này thì mọi thứ gần như là đã xóa nhòa rồi đẳng cấp vị trí hay lợi thế tất cả đều không còn đây là lúc để bản lĩnh lên tiếng lúc này thì mọi thứ gần như là đã xóa nhòa rồi đẳng cấp vị trí hay lợi thế tất cả đều không còn đây là lúc để bản lĩnh lên tiếng This to double their advantage. Come on! Bóng đã chạm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài. Và bây giờ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Up steps Mr. Dependable. rằng cầu thủ này có thể thực hiện thành công quả penalty rất bản lĩnh và dứt điểm tốt chúng ta hãy cùng chờ xem quả penalty này không bóng đã chạm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài chúng ta hãy cùng chờ xem quả penalty này đá này rất quan trọng với những đồng đội của cầu thủ này sẽ đá ở những loạt sút tiếp theo. Rất tốt, pha dứt điểm rất lành lùng. Tỷ số đang là 3 đều. Loạt đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. steps up as we enter sudden death. So is this to be lucky seven? We shall see. Quả đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Họ đã chứng tỏ được bản lĩnh Họ đã có một người hùng xuất hiện đúng lúc Đội bóng đã tạo nên một hành trình kỳ diệu trong một ngày mà mọi thứ mọi thứ đều chống lại họ Chúng ta nghe rõ những tiếng khóc